giống như những hạt mưa đến bên anh thật khẽ ướt mi anh rồi đi em mang theo những nỗi buồn nỡ xa anh vậy sao em vội đi quá nhanh ngỡ đã quên từ lâu nhưng anh ngờ ta vẫn say từng ngọt ngào ta trao nhau nồng nàn từng đêm bên nhau nhẹ nhàng mùi hương quyến rũ ấy biết bao chẳng thể nào thoát ra khi đôi môi em còn chặt lấy anh một lần cùng em liệu ta đã feel Sau hết tất cả giờ anh vẫn nhớ em Nhiều mải mê chạy đi kiếm tìm về những ảo giác về đêm Lạc trong cơn mê điên dại Mà càng nhớ em nhiều thêm Trong các chiếc kinh nghiệm em là lùng mạnh nhất Dù cho có thể đau đớn anh cũng không thể đánh mất Mùi hương quyến rũ vẫn còn vương vấn đâu đây Liệu còn có ai nữa đưa em lên đi tầng mây Những tầng mây rất xa rất thật khẽ ướt mi anh rồi đi em mang theo những nỗi buồn nó xa anh về sao em vội đi quá nhanh ngỡ đã quên từ lâu nhưng anh ngờ ta vẫn sai từng ngọt ngào ta trao nhau động ngàn từng đêm bên nhau nhẹ nhàng mùi hương quyến rũ ấy vương trên từng tế bào diệu kỳ từng nụ hôn em trao dần lạc vào một cơn chiếm bao chẳng thể nào thoát ra khi đôi môi em cuốn chặt lấy ai một lần cùng em đi ra đến nơi chỉ có ta mình trong tay nắm tay nhận quên được giây phút ấy Không thể quên được, cũng thể quên được những làn mây